chào các bác nhé shop online tân ánh xin chào toàn thể anh em à, hôm nay tôi tranh thủ làm cái clip này hàng vừa mới về nhà xong tôi mới trở về đây giới thiệu với các bác là cái mẫu à, là ngụy trang nhá, mẫu là ngụy trang mẫu là ngồi mẫu là ba cửa cho anh em đi mấy gà gây gác cu nhá đã có mặt tại shop trong thời gian vừa qua là một mẫu này là nó hết hàng cả một tháng rồi là shop không lấy kịp thì bây giờ là mới đặt được hàng về kịp nhá ở à, bên à, kho xưởng mới gửi về thì hôm nay tôi sẽ quay cái clip này để giới thiệu cho các bác à, chi tiết là cái mẫu hàng thực tế và nó có như thế nào tại vì mỗi một đợt một đợt hàng ấy thì nó có sự khác nhau mỗi cái khác nhau một chút thì bây giờ các bác à, hiện tại mua hàng ấy, thì shop sẽ gửi cho các bác cái lô hàng này thì tôi muốn các bác là xem cho kỹ là cái nào này nó có như thế nào à, và quy cách về số đo về màu mè để các bác nắm được thì khi các bác nhận được hàng kiểm tra hàng mình trên tinh thần như vậy là các bác ờ, kiểm tra và nhận hàng nhá dạ, chào các bác ở đây các bác này đặt này là cái tay cầm của nó là tay cầm dạng sách như này nhá các bác nhá tay cầm dạng sách ở kho nó không làm cho mình được cái dạng tay cầm dạng đeo ba đô thì có như nào tôi nói vậy còn các bác hỏi tại sao lại không làm như vậy thì tôi trả lời các bác là tôi có đặt rồi nhưng mà lại không được người ta làm nhầm người làm không theo ý mình thì làm theo cái ý cũ là tay sách đấy nó tóm lại là hàng thực tế là tay sách như này và màu là chỉ có một màu duy nhất cái này nhá các bác nhá ngụy trang lá cây khô thiên về màu vàng hơn một chút đấy, ngụy trang lá cây khô à, trong cái nào ấy thì nằm trong túi vải như này cái bọc như này Nha các bác nhé. à, tôi sẽ mở ra đây các bác xem à. mở ra này các bác kéo khóa ra lấy nó ra à, chất liệu của cái vải này ấy, là các bác nhìn này nó bằng vải dù nhá bằng vải dù không thấm nước cái này là chống mưa đấy các bác trong này có một cái túi có bốn cái chân để các bác ghi vào bốn góc phòng khi mà bị gió nhá đây là cái nào à, các bác à, thả tay ra thì các bác thả từ từ thôi cái này nó bằng thép rất là căng nó bung mạnh quá thì nó giãn nó đường chỉ thì độ bền nó không cao thì các bác lưu ý là của bền tại người nhá mình dùng nhẹ nhàng nâng niu thôi đấy bác mở từ từ ra thôi nên là nó vừa có độ im nó không gây tiếng kêu à, không ồn thì con bổ thì nó không có sợ đấy các bác uh, à, vén nó ra đây. vén ra thì uh, mới đầu bén ra ấy, là nó không khí nó chưa vào thì cái nào nó còn méo các bác kéo cửa sổ lên kéo cửa sổ ra dễ thì đấy không khí nó vào nó ngồi trong đẩy cái nào nó phồng tròn lên đó nó phồng cái nào lên nhé và đây là thực tế cái nào cái nào ngụy trang nào ngụy trang nào ờ, cho anh em đi ờ, bẫy gà đi các cung đây là ngụy trang đây, các bác thì xem cho kỹ này màu là như thế này nhá màu là như này và cái kích thước của nó là chiều cao nhé các bác nhé chiều cao là một mét chiều cao là một mét và chiều ngang chiều ngang này này cũng là một mét luôn rất là rộng rãi cho các bác hai người đi hoặc là người với ba lô cũng rất là rộng thế còn anh em ờ, tuổi trẻ mà dẫn gấu đi theo thì cũng vô tư luôn không phải suy nghĩ nhá à, đây là cái cửa chính à, cửa chính này ấy, thiết kế như là xốp đặt luôn sẽ có hai khóa à, hai khóa để từ hai bên nhá thì khi các bác vào các bác kéo ấy là các bác kéo từ hai bên kéo xuống một bên này kéo một nửa bên này kéo một nửa để độ bền ấy. cái khóa được cao thế còn cái hàng cũ thì là một khóa kéo quay tròn như này ấy, thì nó không được tốt hàng này là hàng hai khóa các bác nhá cửa chính hai khóa này đây kính hai khóa thế còn à, tôi nói luôn các bác nắm được hai à, cửa chính hai khóa nhá à, cái này giữ cửa này, này nó cũng thiết kế rất là tinh tế nhá đây coi trên chân tôi ngồi đến chân đau đây này trường hợp à, các bác mà có mua về ứng dụng đi câu ấy thì các bác cuốn này đây các bác cuốn này đây nhưng mà các bác cuốn cái đường trắng này ra ấy thì nó sẽ lộ nó không được đẹp lắm tôi khuyên các bác cuốn cái đường à, sậm này vào trong và cuốn tròn vào nhá con đi ra con làm không có vào không Đấy, các bác cuốn sậm đừng sậm vào thì nó đẹp nó không có bị lộ đây các bác để ý này đây đã có cho mình một cái đai có cái mấu như vậy luôn phía trong này này có may sẵn cho mình một cái đai giữa nữa là bắt kéo cái đai phía trong ra cài vào cái mấu ở phía ngoài này nhá cài vào mấu ngoài này con vào trong đi con con vào trong vào trong vào trong đấy cài cái mấu ngoài này là sẽ thành luôn nhá nó không phải dây không phải buộc nút không phải thắt con do cái gì cả nó rất là tiện nhá đấy này là cho các bác uh, uh, thích đi câu thì các bác cuốn như này các bác ngồi nó thoáng đấy và cái nào này mà ứng dụng cho anh em đi săn bẫy thì các bác sẽ kéo cửa chính vào và các bác sẽ quan sát bằng ba cửa sổ nhé ba cửa sổ à, đây là một cửa sổ bên hông à, tôi nói luôn nhé cái cửa sổ này các bác dùng ấy thì hướng dẫn cho các bác cách dùng luôn thứ nhất đây cái đầu tiên là các bác nếu mà muốn kéo lên hết để cho nó trống cho nó mát thì các bác cũng quấn như tôi này quấn đường màu vào trong để cho nó không bị lộ và đây nó có sẵn cái đa cho mình các bác chỉ việc kéo ra cài vào đây là ok không phải thắt nút nhá không cần phải thắt nút không phải buộc rất là tiện rất là gọn gàng đấy là rất là rộng nhá à, cái diện tích cửa sổ này ấy, nó là vuông 25 cm vuông 25 cm rồi cho đến trường hợp mà các bác muốn mở ít thì tôi hướng dẫn cho các bác luôn à, các bác sẽ để cái cửa sổ như này hai bên này thiết kế cho mình hai cái khóa này các bác muốn mở bao nhiêu thì tùy theo đấy các bác kéo khóa xuống một nửa thôi ví dụ tôi muốn mở một nửa các bác kéo khóa xuống một nửa hai bên kéo một nửa nhá trong cái phần còn lại này các bác gấp nó vào trong này thôi các bác gấp vào gấp này mở đấy nước cái này vào trong thì là nó rất là gọn gàng mà lại có tính vị trang cao không bị lộ mà ở trong quan sát ra lại rất là thoáng Nếu các bác muốn quan sát rộng các bác cho lên cao hơn các bác muốn quan sát ít các bác thả xuống hơn thả thấp hơn rất là dễ rất là tiện nhá không phải như là cái phiên bản này trước là phải buộc hay là phải vén này phải lấy kẹp ghim cái này là thiết kế cho mình hãng hai đường khóa này rồi nếu một trường hợp ờ, các bác đi túi mưa thì các bác ờ, tôi khuyên các bác là kéo hết đường khóa này vào là sẽ chống được ờ, mưa hắt chống được gió thổi con này thế còn anh em mà đi săn bẫy con sát thì các bác kéo một nửa lên đây tôi hướng dẫn cho các bác cách dùng như vậy nhá đủ các thứ rồi đấy à, muốn kéo cả hay muốn kéo nửa ở à, đây là cửa sổ này cửa sổ bên hông cửa sổ này cửa sổ sau này con tránh ra con này à, cửa sổ này cửa bên hông nữa nhá bên hông nữa đây các bác nhìn đây bên kia hông là một cửa sổ này bên hông cửa sổ này đằng sau cửa nữa này nhà mẫu nào uh, rộng 1 mét cao 1 mét uh, phiên bản 3 cửa sổ hàng uh, đại dù không thấm nước chống được mưa nhá rồi đấy là cái thông số chính của nó như vậy để các bác nắm được mua hàng đặt hàng và trên tinh thần như này là các bác kiểm tra hàng đúng như vậy nhé là các bác thanh toán tiền cho người giao hàng thôi à, thì các bác mua hàng cứ liên hệ với lại à, shop nhá theo số điện thoại kia nhá lại theo số điện thoại của shop bây giờ tôi sẽ hướng dẫn luôn hướng dẫn nhanh cho các bác cái cách gập luôn nhá cách gập lại các bác các bác cứ để cửa sổ đi để cho không khí nó, luồn ra ngoài cho nó dễ nhá khi gập lại các bác ấn một nửa này xuống này ấn nửa xuống thì cái nào là sẽ kẹp lại thành hình chữ V này xong các bác gập lại nữa thì thành một mảnh như này thì những cái đầu thừa này các bác ấn xuống ấn xuống thôi ấn xuống đây đây được nhá này có ăn chưa rồi cho nó gọn nghe rồi à, các bác ờ, đây này anh gặp này các bác này các bác cầm cái đường uh, cao lên trên để đường cao lên trên nhé để cao cao lên trên này đường nhỏ xuống dưới một chân các bác đạp lên cái đường nhỏ các bác vít cho nó cong xuống như này vít cong xuống như này và hai tay các bác cầm hai bên này này bác đưa tay phải vào cuốn lại ờ, đưa tay trái vào đấy là cái hành nhá đánh bằng gọn luôn còn ờ, các bác ờ, đơn giản nhất đây là các bác cứ để như này bắt cầm ở đây này bắt cầm ở đây các bắt tròn vào đấy đấy chúng tôi bắt rất là nhanh bắt hai vòng là nó sẽ vào luôn nhá, là nó sẽ thành cái ờ, vòng tròn đàn như này đây các bác nhìn lại lần nữa này làm từ từ ấy thì làm đi tôi bảo làm từ từ ấn xuống nhưng mà các bác quen tay rồi ấy bác cầm hai cái này thôi bác bạn chéo là nó là xong đây bạn chéo là cái là bạn à, xem vào rồi Đây là hoàn thành nhá à, cái cọc đây các bác để ở dưới này khỏi kêu Đây đấy, hàng thực tế là như vậy nhá anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp với lại shop à, shop sẽ ship hàng COD đi toàn quốc à, hình thức thanh toán là nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng nhá shop không nhận cọc trước à, mong anh em ờ, ủng hộ shop nhiều hơn nhá hàng này thì hàng này nó cũng ờ, cái mặt hàng là màu trang này là hết hàng rất là lâu rồi thì à, thuốc có nhờ các bác là các bác nào mà tiếp cận được cái à, clip này cái video này thì các bác à, vui lòng à, chia sẻ giúp shop nhé chia sẻ giúp shop để cho anh em khác cập nhật được rằng là đã có mặt hàng nào này để anh em đặt hàng và chơi nhá trong cái mùa gà năm 2018 năm nay rồi các bác đang theo dõi kênh youtube của shop ờ, các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái chuông bên cạnh luôn để các bác nhận được những thông báo mới nhất và những sản phẩm mới nhất mà shop giới thiệu cho các bác nhé. Rồi xin ờ, chân thành cảm ơn. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những ờ, clip sau nhé.